Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Zalo trên máy tính mà không cần điện thoại thông minh. Đầu tiên các bạn tải Zalo về máy. Sau khi à, tải và cài đặt xong, các bạn mở ứng dụng Zalo trên máy tính. Đầu tiên chúng ta phải đăng ký tài khoản trên Zalo thì bạn mới có thể sử dụng Zalo được. bạn đăng ký tài khoản Zalo bằng số điện thoại của bạn bây giờ tôi sẽ làm một ví dụ nha các bạn à, nhập số điện thoại sau đó các bạn làm à, theo ờ, hướng dẫn tiếp tục mạng à, sẽ gửi đến cho bạn một cái mã kích hoạt vào số điện thoại bạn đăng ký Zalo 5 2 4 1 6 9 5 2 4 1 6 9 sau khi mạng gửi mã xác nhận Zalo vào điện thoại của bạn bạn nhập mã xác nhận Zalo vào bấm nút gửi OK tiếp tục bạn chọn giới tính tôi là nữ tôi sẽ chọn nữ sau đấy bạn đến ngày sinh ngày sinh bạn chọn ngày sinh của bạn ví dụ như tôi chọn ngày sinh là ngày 26 tháng 10 năm 1983 rồi tiếp theo bạn bấm theo hướng dẫn là sử dụng thông tin bằng Facebook bạn bấm cập nhật tiếp theo bạn bấm cập nhật ok bạn bấm ghi nhớ đăng nhập ok xong vậy là bạn đã có một tài khoản zalo vừa giờ tôi đã hướng dẫn cho các bạn tạo tài khoản và sử dụng tài khoản Zalo trên máy tính không cần điện thoại thông minh